5 triệu thôi 5 triệu thôi nhà bán 5 triệu nhà bán 5 triệu ai là người chắc chắn ôi thế đánh thế alo ừ ra đây đang ở nhà chứ ở đâu ờ, vẫn ở đâu vẫn ở chỗ cua rồi ok tầm 15 phút nữa đến nhá cho anh mượn mượn nóng 10 triệu tối về anh làm có việc anh đi có việc tí anh, anh lại chơi cờ bạc đúng không không anh không chơi cờ bạc anh, anh lại chơi cờ bạc mà anh chơi có bao giờ anh thắng đâu mà anh cứ chơi thế nhở cờ bạc anh bỏ rồi anh không chơi nữa rồi anh mượn 10 triệu làm gì mượn thì... nóng làm gì thì anh đi có tí việc tí <laughs> giờ chẳng sẽ bảo em anh đi chơi cờ bạc anh chơi cờ bạc chẳng bao giờ anh thắng cả chắc chắn hôm nay thắng anh thề em luôn chắc chắn hôm nay là anh thắng nói em không tin thôi thôi anh đừng có mồm điêu nữa đây anh chứng minh cho em xem này đây bây giờ nhá bây giờ anh đi chơi anh sẽ hôm nay đi chơi anh sẽ để cái ví ở trước mặt như này sau khi mà sóc cái xong đặt đây thì anh biết được kết quả là cái gì luôn Cho em bảo chơi như thế chả thắng gì chơi cái gì thắng nữa đúng không chơi như này biết kết quả bên trong nó là cái gì rồi thì chắc chắn một trăm phần trăm là mình sẽ chiến thắng đây. đây anh ví dụ cho em đây đây bây giờ anh ví dụ này bây giờ nhá anh sẽ úp bát vào anh sóc cho em xem này mà anh ví dụ luôn cho em nhìn này bây giờ như thế này đây ở đây nó là nẻ như này nó là nẻ đúng không thì khi mình sóc sóc ra mình đặt đây cái cục dung này nó dung cho mình thì nó là nẻ đấy còn bây giờ anh đặt về sấp đôi này sấp đôi không bao giờ nó dung luôn nhìn chưa sấp đôi không bao giờ nó dung này đưa thoải mái nó không dung này mà bây giờ anh úp bát và anh sóc cho em xem luôn cho thực tế này nhá bát là úp này đây được chưa sóc xong đặt xuống này như tiếng bạc là gì đánh nẻ này không cần biết nó là ba đen hay ba trắng mở nẻ này thấy chưa chưa ba trắng chưa này banh vị ra cho nhá đấy tin chưa làm gì có sai đâu mà không bao giờ có sai thế đều mượn 10 triệu thì tối rồi làm đi thế, thế cho em đi cùng nhá ừ thế đi cùng đi cùng okay, nhưng mà lộ okay. đi cùng nhưng không được nói gì nhá đi cùng mà nói ra là chết đấy chết cả hai thằng mình đều chết đấy thế, bây giờ đi thì đến đấy thì tí nữa đến đấy thì là bọn này nó cũng bình thường thôi thì bây giờ tí nữa đến đấy thì bắt đầu anh mới bảo mình bảo là thế đưa bộ bài này để cắt quân nhớ chưa thế mình đưa cho anh bộ bài này có đâu việc thế em chỉ ngồi em thu tiền thôi nhớ chưa bỏ này vào okay. túi nhá okay. đấy rồi ok thế đi ok bộ quân rồi em ơi đâu quân rồi xin phép ờ, cán rồi là xin phép anh em ờ, hôm nay tôi cho thần tài đi theo nhá không có tiền hút cho ai thì thần tài đi có tiền là được ngày nếu là cũng thua mà phải đưa cả thần tài đi theo ui giời chắc cám gì nó đâu đấy cắt cám gì mà này nó nhanh giờ cái này nó nhanh dùng công nghệ này nữa rồi thế nó nhanh được đấy dạ. thì các anh hôm nay tôi làm cái của anh thôi ok ok à, dạ. ok hai là cái là có tiền làm cái là được quân định thì vợ chồng tôi đưa vào tí là có vấn đề gì thì chúng tôi chịu hết lát nghĩa là của anh em nhá rồi rồi ok đánh ở ngoài đánh luôn hay như nào đây mở đi đánh luôn đi anh mới ăn đánh luôn kẻ ngoài xong chưa từ đó anh ờ, bảo vất tôi vất này mặt uh, chẵn tôi quản này nẻ tôi bán 6 triệu tôi này bao nhiêu đây không biết đúng không không biết cứ đặt 6 triệu hai mặt tôi bán nẻ bán 6 triệu đặt 6 triệu mở à chà đồng tiền này em đến 6 triệu đây đây, mấy đây một thôi đây hai không đặt đây một không một này hai không hai này ok cái là ba triệu bốn triệu xong chưa theo cầu ba triệu vẫn theo cầu ba triệu mâm cái này tôi cân này làm thì thiếu rồi chấm thường ba triệu nước ba triệu mất mẹ này mở đi mở đi sắp đôi sắp đôi làm tiền làm tiền anh em ơi mấy đấy mấy đấy chả biết đây ông vơ bé ông sao nói cho tôi cho đấy ba triệu thôi à sắp đôi nhỉ à? ừ đường ba trắng lên đôi thế mấy nhỉ ba triệu thôi ba triệu ba triệu rồi anh nhỉ anh nữa cái trước hòa sấp đùi vẫn như là đeo đồ của hai triệu nhá tạm chưa đây là mấy này một này hai này ba này bốn này năm này năm rưỡi hai à cô gái hai hai thì hai thì giá người bàn nạp đây mấy mấy này ngàn giàu rồi năm triệu nghe một tôi này hai mặt tôi quản trắng tôi bán 20 triệu ai chung đi đánh chặn hết rồi đánh chặn bán 20 triệu chặn bán 15 triệu đắt 10 triệu đắt 10 triệu đắt 10 triệu mở mở nhá mở à, đây mấy này ba một này hai này ba này em hai cũng vừa tiền ừ, quá tuổi mười biếu thần tàng năm trăm nó một cái gì rồi tìm đấy biếu thần tàng năm trăm ừ, lúc ừ, cao Đấy, cái đau chưa? Thì đầy chết mẹ ba tiếng hay 5 tiếng đến đây là việc của các anh bán em tôi này bán mặt nào bán em mua mặt nhà bán 5 triệu đất vẫn chẵn nhà bán 5 triệu vẫn là chẵn đấy bao nhiêu đấy chẵn 5 triệu xong chưa xong mua quá đấy Yeah, không 5 triệu đúng thêm 1, 2, 3, 4 này, 5 này ừ. Hai mặt tôi quản Nghe tôi này Hai mặt tôi quản nẻ bán đủ 20 triệu lên luôn hai ông chung nhau hai ông chẵn nhưng mà bắt 10 triệu nhéo hai mươi triệu lên luôn Ủa, chị trả cái một triệu nữa ba bốn năm sáu bảy tám chín mười bắt 10 triệu lên luôn Ủa, lên luôn cái Bốc. cân này hai mươi triệu cái cân xong tôi cứ mở mở đây ông cho, ông cho tôi mở cái để mở đi cái gì đây ôi giời bà sáng đấy ờ, bốn triệu vào đây một này hai này ba này bốn này bốn bài bốn cái thì ăn đấy ô to quá nhỉ xong chưa thế này cái cân với anh nhỉ hay không cân theo em có cân hay không cân cân cân cân với cân cái cân là thừa thiếu chặn thừa bao nhiêu 5 triệu đắt chung 2 triệu Đó, mở đi mở mở được mấy giờ của anh hai bốn đúng đúng rồi à. cua này mấy đây ai biết được năm năm thì báo lên bên này năm báo thành số lên ba đến năm đã người ta em đến năm triệu giả ra vào đây ừ, anh xin trắng trong nhà ngoài và số tiền là 5 phút năm triệu xong chưa xong còn ai đánh được không chịu cái hồ tạm chẵn bán sạch mặt năm triệu trần có 3 triệu à, à ba triệu nước ba triệu này một này hai này ba này mở đi chất qua đây và đôi được ba triệu khác ăn một năm triệu một hai ba tổ mà tổ này cảnh à? à? đi, mất mẹ nhá mồm cá sộp xong chưa mồm cái mở đi mở đây à chà làm ra ra ra em ba ba năm vẫn thế đây mấy ba ba ba đây em thần tài nhanh đấy giải nhanh đấy đấy đấy đây là ba đúng không bác vào mặt giờ làm gì cũng căng thế sao anh năm triệu em đi dạ rồi tiêu tí mà căng kìa đây làm ăn được gì thua một hai tiếng rồi mà đã căng đấy thấy chưa vừa ném đúng không đúng rồi đấy chuẩn đấy ba vẫn năm năm không chưa chắc bán 10 triệu anh sao chung cho anh một nửa chắc bán mày mới cái bán 10 triệu bất nhé một này hai này ba này bốn này năm này xong chưa xong nghe một tôi đề hai mặt tôi quản hai mặt tôi quản nhé bán như thế này lên cho nó dễ này nàng gì này hai mặt tôi quản chẵn bán 20 triệu lên luôn alo ai đắt lên luôn hai ông đánh nhả chẵn bán 20 triệu em mất đến 20 triệu mất rồi đấy hai ông đánh nhả anh em bắt đầu góc đây chẵn bán 20 triệu thì lốt ờ, cái này một cho ông lên nhá không không có không có, không có. Đuôi sao? Hai chục. Chắc bắt hai chục lên luôn. Chia đôi. Đúng đây. Chụp đây. Mở lát. Em mở cái này. Mở đi. Luôn. Dạ, được rồi. Ông mở như cứ tiền đấy bạn đấy. Tiền rồi. Hai này. Ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, ba triệu rưỡi, bảy này, ba triệu rưỡi, chín này, mười này. Ê, hoàn toàn. 20 này đất mồi đất mồi còn mình bỏ đấy đời nào vậy ba triệu đất tây đất này đất tây ạ số chuyện nàng cứ 15 phút được chưa dạ, vâng. ngoài đánh chắc dạ. đánh 10 triệu luôn à xin chắc 10 triệu luôn năm triệu đi về à? không là đánh nhẹ nhỉ không thì mặt trắng của tôi này nghe một tôi mặt trắng tôi quản nẻ bán 30 triệu lên luôn chịu nộp nẻ bán 10 triệu mút tay luôn đánh cái mút tay ngay nếu mười triệu bắt đầu bàn tay em mở ngay một triệu bất mỹ em lên ra xong việc đi 8 9 10 thôi không phải đến vào đây xong mua này của tôi nhà bán ba à năm triệu nhà bán năm triệu nữa năm triệu thôi năm triệu thôi nhà bán năm triệu nhà bán năm triệu ai là người chắc chắn ôi thế đánh thế thế thua mình hết rồi nước à. ngồi rồi về luôn thắng chưa vé có tiền nữa à? cái cân đối tiền thì anh em chơi tiếp rồi rồi rồi chịu rồi mở một tiếng bạc này nữa chưa thì nào hết tiền tôi mở tiếng bạc này cho ông này xong chưa à, thôi để đây quân vị bắt biết đây anh em kiểm tra đi ông để tôi kiểm tra đấy quân vị của tôi bắt đĩa của ông quân vị kiểm tra thoải mái thoải mái kiểm tra đi đây bóc cho các ông xem không bơm ra được đi không bơm bơm ra được giờ chúng tôi đi có việc rồi để mai điện thế giờ này đi đâu nhỉ em nhỉ không có cái điện của nát không sẵn được ờ, mình bơm ra mà chơi đi nữa mình có tiền là đi đâu ăn ngon thế gì chỉ thế thôi đây con vịt đây xong chưa kiểm tra xong chưa à. lắm rồi xong chưa về nhá gì thôi Ok em ơi thì bây giờ anh sẽ hướng dẫn em sử dụng cái bộ chip uh, báo dung này thì bây giờ nhá khi em nhận được hàng thì nó sẽ đầy đủ là như này đây nó là cục dung này đây nó là chip này chip này nó có công dụng nó là cầu nối khi mà mình sắp cái xong mình đặt đây thì cái chip nó quét bộ vị và nó báo về cục dung cho em và bây giờ anh sẽ hướng dẫn em cách sử dụng đây cái cục dung này ấy, thì nó chạy nó hoạt động bằng pin thì ở đây nó sẽ có cái rãnh này hai cái rãnh này đấy để em nhận biết là bên đây sẽ cạy ra được thì bây giờ mình sẽ cạy ra này cạy ra bên trong này nó sẽ có pin này xong cũng đang chơi thì chỉ cần thay pin là được nhé, không cần phải sạc cái gì cả đấy cái này thì khi mình đi chơi mình để trên người nó rung rất là êm và anh đã cấu cấu tạo thiết kế thì anh có thiết kế ra cái cục rung này để rung nó giảm tiếng ồn nó không sẽ không có tiếng ồn đấy và mình bật lên mình bật thì nó sẽ rung báo hiệu cho mình một nhịp đấy em thấy chưa còn về cái chip này ấy, thì em nhìn đây nó rất là mỏng thì em có thể là ngụy trang cái sân chơi của mình em cảm nhận và ngụy trang vào bao thuốc cho hợp lý hay là cái ví hợp lý hay là tập tiền hợp lý thì em ngụy trang vào còn à, nó rất là mỏng nên em yên tâm còn uh, vì sao mà anh bảo em là em là có thể dính vào tờ tiền vì khi mình đã bịp rồi em dính vào tờ tiền cái tiền của mình nó chỉ dày lên thôi nó không bao giờ nó vơi đi không ở đấy hết thế nên là mình không bao giờ sợ lộ nhá bây giờ anh sẽ bật chip lên này khi mình bật chip lên đấy thì cái cục dung này này nó sẽ dung cho mình từ 3 đến 5 giây để báo hiệu là mình đã bật đấy còn về nguyên lý hoạt động của nó thì nó là chẵn nó là không dung nhé dung một tứ tử dung hai thì bây giờ anh sẽ test cho em và lưu ý cho em một cái điều là như này này là em sóc cái em không được sóc ở trên mặt nó như thế này thì nếu như mình sóc ở trên mặt nó như này thì là cái tầm vào cái tầm quét của nó và cái tầm quét của cái chip thì nó sẽ báo dung cho mình đấy em nhìn này đấy thấy chưa đúng chưa thì khi mình sóc ở trên tầm của nó tầm quét trong vòng phạm vi của nó thì nó sẽ bị dung nên là khi mình sóc cái bộ này em lưu ý là như này là sóc cái xa phải xa khỏi cái tầm quét của nó này như này cao tay cao tay và dài tay ra như ngoài như này sắp xong dừng lại đặt xuống em đánh như thế này đấy cái bộ này đấy nó báo rung thì nó là 100 phần trăm bây giờ anh sẽ test cho em xem 5 đến 7 tiếng để em cả trải nghiệm về cái bộ này này mở này như tiếng này rung một anh nhẹ này anh đấy bây giờ anh còn một cái nữa anh lưu ý cho em là như này này là khi mình xong xong mình đặt ở đây đúng không thì nó báo cho mình một nhịp bây giờ mình đưa ra này nó báo cho mình một lần nữa tức là cái này nó sẽ báo cho em hai lần đấy test này làm nhanh để em xem này như trước này không dung này không dung thì nó là sấp đôi đánh trên tay em đang cầm 50 triệu em đánh cả 50 triệu vào vào chẵn nhé mà đắt hết mặt lẻ luôn này mở này sấp đôi này cái này nó rất hay là quân chồng vị chéo mình vẫn đánh bình thường ví dụ như đánh bát đánh đĩa quân chồng vị chéo không là đánh được đó và cái đầu đồ này nó cơ động em không cần phải phải đưa bát đưa đĩa gì vào cả em chỉ cần đưa bộ vị vào là mình đã dùng được rồi đấy thế như tiếng bạc này đánh tôi thử này đánh tư thử không cần biết bốn trắng luôn bốn trắng hay bốn đen mình cứ dùng hai mình đánh tư thử mở này bốn đen này chưa yeah. ok chưa như trước mặt này không dung không dung là sấp đôi mở đến sấp đôi một tí mở này được chưa đấy cái này mà còn không đánh được thì đánh cái gì đúng không từ nãy giờ anh đánh như thế là từ nãy giờ nếu như mà trong thực tế thì nó rất là nhiều tiền rồi như thế này dung một này dung một anh sẽ nhấc đĩa này anh đưa ra để cho em xem nó dung lại cho mình một lần này nhất này thấy chưa dung một mở đánh lẻ lẻ này thấy chưa đấy ok nhá thì ờ, còn chỗ nào không hiểu thì liên hệ cho anh để anh gọi video anh hướng dẫn ok